tình mãi chung đôi mà giờ đây người đi bỏ bạn để con đò buồn trôi mãi về đâu chiều qua bến đời lòng đau đau xót tươi bờ 很多。